các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường nội địa Nhật bếp có hiệu là Ginai KGE 31 NSGR đây là thấp của bếp đây đây là bếp nướng nè có những miếng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á bếp ga Nhật được xuất xứ ờ, từ Nhật Bản nè sử dụng rất là bền thứ hai là có cam biến phá <clears throat> phá ra tự động an toàn khi mà gió ờ, thổi tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì cảm biến này nó nhận được khoảng 5 7 giây á thì bếp sẽ tự động phá ra lại rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 tôi sử dụng được hai tháng <clears throat> hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm bây giờ tính năng đầu tiên tôi sẽ thử là phá gai khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ mở bếp nóng này. và một bếp nướng đây ngọn lửa xanh đẹp bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió hỏi làm tắt lửa đây tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại thì sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng chèn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng ờ, đóng đờ le thì ờ, có một số bếp nó sẽ khác phát ra một tiếng bếp như bếp này thì nó đã nghe chỉ tiếng tạch đóng đờ le thôi tính năng thứ hai tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái nồi nè thì ở điều kiện hoạt động bình thường đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới cái nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới phá còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi của cái đá dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa và cái đáy nồi các bạn bị cong lõm lên á không tiếp xúc được đầu quay cảm biến cho dù các bạn đang nấu nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ, nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin mất sale á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ga còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin thì có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu công và trừ tránh trường hợp gắn đau cực đi hai bên nó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét bếp ca Nhật thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân không có phải mất công đi ờ, nướng ờ, kiểu truyền thống mà các bạn phải nhóm lửa than khói bụi lò nướng rất là tiện lợi còn nói với tất cả các dòng bếp ga nội địa <clears throat> nội địa Nhật cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 lút 345m van này nó cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó mà nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh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 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa nhật á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á có thể tìm với ờ, remote với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem đây bếp đã tự động tắt lửa và phát ra đây sau chế độ nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp thì có nắp che chữ lửa bằng inox nắp che chữ lửa bằng inox á, mình xài không sợ mục thét như những loại nắp sắt những loại nên nắp sắt nè các bạn xài thời gian lâu nó sẽ bị mục chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á, giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính, <coughs> hoạt động đúng tính năng của nó đây bếp nấu bên trái nè chúng ta tự động tắt lửa và phát ra chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn ờ, cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với học pin nên tôi gắn kèm thêm một cái lò xo đây thì khi nhận bếp về nhà các bạn móc lò xo vào một vào đầu ờ, vào cái chương của viên pin đây dấu cộng đây còn à, đầu là son lại à, tiếp vào miếng thép trong học viên bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể nghe theo nhịp đánh lửa của bếp đây nhịp đánh lửa nhanh liên tục là pin đầy chậm dần là pin yếu hoặc ta có thể theo dõi theo cái đèn hiển thị ở chỗ học pin nè khi à, pin yếu nó sẽ chớp đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây các bạn cắm cục sạc vào thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là bên này đỏ là đang nạp pin vào thì tôi cắm vào điện thử đấy đèn đỏ nè pin này vẫn còn à, nạp vào được nè khi là nó báo xanh là bên đầy một lần sạc các bạn xài từ được 2 đến 3 tháng tuổi thọ pin pin thì được 4 năm nên các bạn khỏi lo với phải hai pin thì đối với dòng bếp này á, nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được à, thời gian từ 1 đến 60 phút các bạn mượn vào cục sạc này cắm vào cắm hay giờ sau đó các bạn cắm ổ đèn giờ tôi sẽ thử một phút đây. khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường còn khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện đây sau khi hết một phút hàng giờ cho nấu cắm nè bếp nó đã tự động tắt lửa và phá ra đây bếp đã tắt lửa và phá ra đây công tắc thì vẫn đang mở thì vừa rồi tôi cũng đã hứa hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau